Cha cha Wow, một hải sản rất bị rực rỡ mọi người ạ Đó, bây giờ là Nước rất là nhiều Bây giờ mình sẽ cho cái nước um, Bột vừa rồi mình hòa vào nha Để cho nó Sánh và mình sẽ đảo đều lên Thank ngon quá ngon quá ngon quá trời ơi sẽ vào bếp để làm cái món hải sản sốt cay hay gọi bên Hàn gọi là cái món hemunchi mọi người ở đây là mình có đây là ghẹ và tôm và rau giá và đây là hành baro ốt cùng với lại à, cần và đây tiếp theo đó là bạch tuộc bây giờ nhung sẽ đi làm cái lấy cái sợi chỉ ở ờ, lưng ngân tôm này nha mọi người đó để cho nó đỡ sạn mọi người đây là một đốt ha một đốt hai đốt mọi người giữa con lưng con tôm này đấy xong mọi người cứ thêm như mọi người làm sạch tôm cho nhung nha mọi người bạch tuộc này giờ mình sẽ làm bạch tuộc nha mình sẽ lấy cái à, nội tạng của bạch tuộc ra xong rồi mình lấy cả phần mắt nữa mình lấy cả miệng nữa sau đó mình sẽ cho cái muối to và mình bóp sạch mình sát để cho nó ra hết cái phần à, cái này gọi là cái miệng của con bạch tuộc này ra nha mọi người chúng ta dùng muối to chúng ta sát nha mới bạch tuộc nhung đã làm sạch rồi nhá giờ nhung sẽ cho cái muối to như hạt này và mình bóp mạnh cho ra hết cái phần cái phần răng đấy cái phần miệng của con bạch tuộc nó bọt tạo bọt như thế này bóp cho các tạo bọt xong rồi mình sẽ rửa sạch cho mình nha bây giờ nhung sẽ cho cái rau giá này vào bếp thì không cho nước nha mọi người cái này là giá đỗ của bên Hàn nó có đây là đỗ tương đó sau đó mình sẽ cho cua lên cua này là ghẹ là mình đã làm sạch rồi mình cho bạch tuộc lên nha bạch tuộc cũng làm sạch rồi này mình cho tôm lên nữa đó mình đậy lắp để đây uh, bạch tuộc rau và tôm nó sẽ tự động ừ, nóng lên và nó sẽ ra nước nó làm chín rau nha mọi người mọi người bây giờ là nhung sẽ đi hòa cái gia vị tẩm nhá bây giờ nhung sẽ cho vào đây là bốn thì ờ, bột ớt bột ớt cay mọi người ăn cay nữa thì mọi người cho thêm mà mọi người không ăn cay được thì mọi người giảm bớt xuống hai thìa ờ, ba thìa đấy cho bốn thìa đấy. và ba thìa nước mắm đây là mình cho cái này mắm bên Hà Nội chim canh trang cái mắm hải sản đấy mọi người cái mắm này nó cũng không mặn lắm đâu năm cái thìa rượu mọi người cho rượu nếp cũng được nếp tiền được một oh my god đó năm thìa và mình cho hai thay cái thìa dầu vừng nha mọi người hay còn gọi là dầu mè đấy dầu vừng ép nhé đó mình sẽ cho hai thìa tỏi tỏi xay với mọi người và mình cho hai thìa đường nha mọi người và ít hạt tiêu xay mình cho 5 muỗng nước rồi sau đó mình trộn đều lên đó như vậy là được rồi nha ở đây cần thì mình đã rửa sạch và mình thái khúc ra rồi nha mọi người mình thái khoảng chừng 5 cm bây giờ mình có 5 bốn quả ớt cay đó. mình cũng cắt ra luôn cắt to một cái nhỏ và hành baro mình cũng thái to ra nha mọi người thái bằng cần đó cái nồi ờ, hải sản của mình là không hề cho nước nhưng mà cũng ra rất là nhiều nước và bạch tuộc và ghẹ và tôm đó và rau đấy rau giá đỗ này rau giá của mình nó đã mềm rồi nha mọi người đó và nước ra rất là nhiều nha bây giờ mình sẽ cho cái cần và ớt cay cùng với hành lên sau đó mình sẽ cho cái gia vị này lên là mình đảo đều nha mọi người khá là cay luôn Đấy, nước mình chán luôn. nhưng mà hải sản nó ra khá là nhiều nước rồi nên là mình không cần để cho thêm nước đâu mọi người hải sản này nó ngấm ra đi mình sẽ gắp mấy chú cua này ra nhé để cho nó rộng chỗ thì mình đảo cho nó dễ tại vì có cua nó vướng cái vướng cái càng nên là nó đảo nó hơi bị chặt Wow. Khá là cay mọi đậy nắp lại nha mình đậy nắp lại một nấu một chút nữa để cho gia vị nó ngấm mọi người để cho cái nước uh, nồi uh, hải sản của mình nó sánh này thì mình sẽ hòa một cái uh, một cái bát nước bột và đây là mình có thể là dùng bột khoai bột sắn là được nha đây là mình dùng uh, bột năng đó mình dùng hai thìa mình khuấy đều lên khuấy cho nó tan cái bột này ra xong rồi là mình sẽ cho vào nồi hải sản nha Cha cha Wow, mình lại sáng hớt rực rỡ mọi người Đó, bây giờ là nước rất là nhiều Bây giờ mình sẽ cho cái nước um, bột vào đường vào nha Để cho nó sánh và mình sẽ đặt đều lên Wow Wow, ngon quá, ngon quá, ngon quá Hello, xin chào tất cả mọi người à, Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn Cuộc sống Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha Hôm nay Nhung vào bếp để đãi anh chồng một cái món siêu cay Đó là wow. hải sản sốt siêu cay của Hàn Quốc Và xin mời cả nhà nha Nồi rất là sôi xịt xịt, rất là hấp dẫn Rồi, anh này cái này biên được đem ừ. đây là mình ờ, để lên bếp vừa vừa sôi đấy vừa ăn cho nó hải sản cho nó ngon cho những con cua này để ra như gặm wow. tôm à. tôm tôm tôm à bạch tuộc đó bạch tuộc và mình sẽ gắp cho mình một con ai à, một con cua nha mình sẽ ăn cùng với cơm nha mọi người à, cơm trắng ăn thử một cái cơm ờ, lá đỗ xem như nào Ồ, giá đỗ là rất là ngon đấy thơm lắm giá cái giá đỗ này là giá đỗ tương nên là rất là bùi mọi người và ăn rất là giòn ừ. Đó. nước khử xính cay cay thơm ngọt xin mời cả nhà nha quay anh giúp dây đây cái này phải làm nhưng miếng bia nữa không oh. cay tuyệt vời mọi người Gạo này vừa ăn vừa xích xoa Wow Đây là uống bia lạnh không? Vô Uống rồi Ừ, rất gọn Rồi ăn cuồng ừ. Wow Vừa cũng khá là nhiều thịt mình nấu như này là cua nó cũng wow. dai nước ngọt nó ngon ngon ở cái nước này mọi người ạ bởi vì làm tất cả hải sản tôm cua bạch tuộc là ra hết nước ngọt à, nhẹ một lắm là anh, anh kéo anh cắt cái này cho cái cái cái bột năng vào nó sệt sệt xong nó sánh ừ, vào thêm mấy cái vỏ cua tôm này ngon thật ừ. Okay. rau cái giá đỗ này nó, nó thấm gia vị và ăn kèm ngon lắm. man cái tôm này đúng mùa hay sao thịt chặn ngọt ăn mình cho ăn tôm 건배 창, 짱 마셔 창 chú chào khán giả đi chú 안녕하세요 chú nha xeo ờ, ăn cay không uống bia mát 안녕하세요 nha 해봐 안녕하세요 nha nha nói từ từ đã nói ngọng lại còn nhảy nhanh lắm ừ. béo à hai vợ chồng ăn cái món cay này là phải nấu cho bạn trẻ con ăn trước mọi người. nấu không cay bạn trẻ con ăn trước ừ. ăn là đặc rồi cái ngon lắm ừ. Đắt được Wow. Đây chẳng không? Thôi ăn đi, em em em vừa em ăn. cay quá thì thôi cứ uống thôi thôi thôi để em ăn kẹo ừ. ừ. Bye. Insta ra Insta cho tụi ra Nào làm đủ ra ngoài ừ, Cho Cho à. <laughs> ra Không Nó ngủ yên Ngủ yên đấy Còn mấy sao cho Sướng nhá Wow Matita Xin chào Xin chào Gắng ừ. ừ. ăn 땅, 땅. 응, 땅. 나마라. 땅. Đây ra nước mắt là có thật hết rồi Hết rồi Hết rồi Hết gì Hết gì ngon Hết gì Đỗ đường Hết gì Nắm ra vịt ngon 엄마. 엄마. 응. 아, 엄마. 엄마. 엄마. uống miếng bia cho đỡ đỡ đỡ nóng đỡ cay nữa come back you must come back chân không không Ôi cái nước sốt nó cay cay ngọt ngọt à. Nước sốt ừ. ngọt Ngon rồi, à? bao nhiêu nước ngon là hết đây Mm. Ăn mê Anh ra vị này cực kỳ vừa miệng luôn nhỉ Không bị mặn mọi người ạ à. Còn dã man luôn Ừ Ừ Đó cái tôm chấm tôm cái sốt này Ừ, chú, chú xin hết, không cần ngã nhá. À. Cay cay ngọt ngọt Vừa cay vừa lắm Ngon lắm à. cặn ngồi trôi đế còn miếng bia nào Đó. hết rồi mọi người hôm nay làm nồi hải sản rất là ngon cực kỳ siêu cay luôn nên hai vợ chồng mình đã ăn hết cái nồi hải sản rồi mọi người và vợ chồng mình sẽ tạm ngừng cái video clip tại đây nhá À, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của gia đình nhà mình và mọi người á những ai mà chưa đăng ký kênh thì mọi người hãy nhớ đăng ký kênh và cài đặt chuông thông báo để đón xem các video clip sau nhé bye bye hẹn gặp lại mọi người nha chị hôi anh xe thôi con ngồi đó tạm biệt bye bye anh nhau bye bye bye bye good night chưa good night à. good good night ui chị là <laughs> gì good night bye bye hẹn gặp lại mọi người nha